Vâng, xin chào các bạn Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là độc đáo mà mình xem được từ một video clip của người Ấn Độ Đó chính là món trứng nướng với dưa hấu Và để làm được món này các bạn cần chuẩn bị một quả dưa hấu và khoảng à, vài cái trứng vịt hoặc trứng gà gì cũng được Đầu tiên chúng ta sẽ cắt lấy 2 phần 3 của quả dưa hấu và tiến hành loại bỏ cái phần ruột Tiếp theo chúng ta sẽ đập trứng cho vào tô và bắt đầu cho thêm các loại gia vị. tùy thuộc vào cái sở thích chúng ta sẽ cho thêm các loại gia vị tùy theo khẩu vị của mỗi người đầu tiên mình sẽ cho một ít cà chua một ít hành lá một vài khoanh ớt và hành tím thêm một ít hạt nêm nó một xíu rồi và cuối cùng là một ít tiêu để món trứng của chúng ta thơm ngon hơn và bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng cho hỗn hợp này được đồng nhất Tiếp theo chúng ta sẽ cho hỗn hợp trứng và quả dưa hấu để loại bỏ cái phần ruột. Tới cái mí chừa khoảng cm để nó chảy. Xíu lên, xíu lại. Còn mí nữa. Rồi. Rồi đi. Rồi còn gia vị khâu chuẩn bị đã xong bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị than để tiến hành nướng trứng rồi ha và đây là cái công đoạn cuối cùng cũng là cái công đoạn gian nan và kỳ công nhất món ăn của chúng ta thành công hay không là ở cái công đoạn này à. cái sắt xe vô Rồi rồi rồi Wow, nhanh nhanh nhanh nhanh nóng mày à, Buông đi buông buông tao có cái này dính đây À đó ừ Mang cái sắt này nè Đây là đây nè À bỏ một cái nó sâu sâu liền hết kìa Bỏ một cái nó sâu sâu liền á trái cái cái vỏ hay gì khác <laughs> dễ buồn nếu chúng ta không khéo léo thì trứng có thể sẽ bị khét hoặc chín không đều và cũng có một trường hợp đó chính là vỏ dưa hấu đã bị cháy hết mà cái phần trứng bên trong nó vẫn chưa chín cho nên chúng ta phải giữ nhiệt độ xung quanh của quả dưa hấu sao cho nó thật là đều chính vì vậy mà ở đây mình sẽ quyết định nướng quả dưa hấu theo cái chiều thẳng đứng và lắp than ở xung quanh sao cho cái phần trứng bên trong của quả dưa hấu được tiếp xúc đều với nhiệt độ của lửa than bên ngoài nguy hiểm quá có nước nó xịt đó, nó xịt cái vỏ nó nước nhiều đóng gom gom vô đậu nó đứng là không sao đâu đứng rồi sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi đề phòng ờ gom gom vô đại vòng vòng vòng vòng vòng tới đây nè cho nó chín gom lại dạ mà nó ra đi nó nổ đi <laughs> không sao tại cái vỏ gì hết mày sợ rồi ai gom gom đại không sao đâu đang coi cái màn hình cho nó nhét <laughs> kìa ừ Ôi. Tàn. Chính cái vỏ <laughs> nó nó nó bè ra ngoài quá tại vì tổng tôi đốt đây số nữa đúng rồi đốt quá cái gì đã rồi còn đây mình ừ. đây đây đây con Ờ, mình như đang nướng bắp vậy dạ hay mình mở cái nắp ra đi mở nắp ra cho nó thoáng xíu chứ để hồi bẻ bự nó sinh khí nó nổ à <laughs> rồi rồi ở trang quá rồi xong rồi không sao đại bạn chín không sao chín <laughs> lấy ra luôn đi đi lấy ra luôn đi vậy ta tiếng nguyện gì <laughs> vậy thì nó khỏi sợ nổ vậy đi kệ bụi nó bụi chứ theo nãy là nó, nó chín à em bạn nghĩ là đậy nó chín đó nhưng mà nó nó nổ nè để hở hở vậy nè sôi <laughs> tràn ra dở ra luôn động nó trào á nó còn trào dở nắp ra đi dở chính mình đầy không ở đây bên đơn thiếu đang coi chính trước mấy kia Tiên nó than thành công không sao đâu xoay xoay được không trọng nghiên, nghiên cứu xoay xoay đó cái gì hấu được không ở trên chỉ xuống cái xoay xoay á xoay xoay đổi hướng thử có được không đấy cây dài nguyên cá chụp luôn ừ sẽ xoay wow. từ từ đúng rồi đúng rồi <laughs> đúng rồi vậy đó cho hai con thang kia rớt trước đi <laughs> nó có đông rồi kìa vậy đó không ừ sang xíu nữa đi rồi ơi cái vỏ mình nó nó bị ấy ừ, không phải không bị chín thuận và dư sức sao rồi chọn thử chưa không có giỏi không sao rồi đó ừ. thơm lên ô ở dưới nó, nó chưa chín thì nó nó trào cái bò cái chín rồi chín rồi thì <laughs> đợi đây đợi cái lớp trên này nó nó nó đặt lên nữa hả ờ <laughs> nó soi dữ vậy nó bụp bụp bụp bụp kìa ngoài mày mày xăm xăm vậy á cho ở trong á nó khi nó còn chưa có ấy nó, nó chảy à trào dữ ta sôi đó cải không đổ cải ừ này cả rút kinh nghiệm lần sau à, ít nữa chừa thấy bởi vậy thôi cào ra nhiều sâu lên là thấy thấy thấy quay không đó cái nó quậy quậy quậy á bên giờ nó đặt như vậy nữa à, <laughs> trứng nướng gì nấu tiêu nữa <laughs> cái lớp này nó, nó đông lại nữa là ok ờ, ờ, chưa đâu lúc đó chưa đâu <laughs> không biết chín hay không chứ nhìn cũng chảy nước miếng chứ bộ Trời, ngu vậy? ở, ở chỉ còn lớp trên nè ở giữa này ở giữa tuốt ở đi sâu của đông nữa hả nè chắc lớp trên thôi gì ở giữa thào xuống xíu là cứng rồi đây đây tiếp chờ tiếp Trời ơi Ở nó nhiều <laughs> dung lên dữ à Để nó chỉnh rồi á dạ dạ được rồi dạ ha giờ à, rồi dở ra luôn đi giờ bươi than ra bên đi bươi than nó ngã đó lấy cây ờ cứng ngắt được không từ từ từ từ từ ờ cứng ngắt luôn ngon lành đổ <laughs> vô đâu cái ca ừ wow thành phẩm rồi ôi quá ngon luôn nó tróc luôn à tróc tróc cái vỏ ra luôn à quá ngon luôn <laughs> rồi quá tuyệt vời quá để y vậy đi rồi hai thằng mút cái nhậu <laughs> quá tuyệt vời luôn á rồi ờ, dẹt mấy cái thang nó giục đi màu đỏ à lấy bên đây nè bên hông bên đây còn rớt than á mà lấy ra trước đi đó. wow than rớt cái dĩa á mà lấy ra trước đi tao tính nó rõ lên rồi tao buổi mẹ ơi con mẹ đó hả ăn ăn than mới giống là ăn nướng rồi được chưa rồi dạ, xoay bàn ra đi ừ. đó uh, uh, quá tuyệt vời bảy cái trứng bảy cái trứng vịt wow ồ nó thâm thâm á ừ. nhìn như trang phỏng bô ạ ê tróc rồi cái vỏ nó cũng thử xé cái vỏ nè ừ, ừ thế thôi cái vỏ là nó sao bị mỏng luôn ha sập ừ. về dưới dưới sập sắp tiêu rồi trời ơi nhìn cái màu thấy ghê à <laughs> giống như là tiêu không mua ờ sao cũng được rồi chúng ta đi <laughs> như cục chả ủa sao nó không có ấy gì đâu ạ nó nổi ở trên <laughs> ờ lúc này có cà chua rồi nè rồi à, này nó không đủ tại nãy mình bỏ ờ, cái kia trong wow. nhiều quá nó lỏng quá đẹp luôn nhìn đi như chả luôn đúng rồi đừng nó vậy thành phẩm sau một buổi chiều nướng ờ, gần một tiếng đồng hồ đẹp á <laughs> sắp từ cái này đẹp đó. Ừ. nó, nó có cái đầu nó có nhân <laughs> nhìn nướng ghê ghê lên dĩa đẹp với bộ quá đẹp vô uh. <laughs> rồi thử đi muỗng khó à ừ nhìn giống chả đẹp dữ đó dễ luôn à. vừa luôn món ngán nó không có dầu có gì hôm nay ăn cơm được ngán không chung là tuyệt vời hơn món uh, hột cà nướng rất nhiều rất thơm các bạn nên thử một lần nhớ subscribe theo dõi kênh nha thì còn rất là nhiều món hấp dẫn tuyệt vời